vâng và vâng, ngay sau đây thì tôi sẽ cắt máy và test máy trực tiếp cho anh chị và các bạn cảm nhận đấy à, luôn sau đây tôi tôi sẽ cắt đầu máy số 1 với góc cắt là góc 135 à, độ mở ra ngoài hướng đây là mặt cắt thì ờ, đối với mặt cắt này thì chưa có dầu nắm mát chúng tôi sẽ bảo hành cho anh chị về vấn đề nữ cắt trong vòng 6 tháng nếu mà cắt bị ba viên nổi nhôm hay móc nhôm chúng tôi sẽ đổi trả cho anh chị một cặp nồi mới vâng vừa rồi tôi đã cắt và test thử vận hành máy tiếp cho anh chị và các bạn về với dòng máy cắt nhôm hai đầu M99 phiên bản production đây là một phiên bản đầy đủ nhất và mới nhất của năm 2020 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam à, đây là một dòng sản phẩm mà đang được bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay và đang được à, phân phối trên khắp 63 tỉnh thành và đang được rất nhiều các bác làm nhôm kính à, tin dùng và sử dụng ủng hộ và đang à, là vận hành sử dụng trực tiếp trên những dòng máy cắt nhôm hai đầu mang thương hiệu là Factor 99 của công ty xuất nhập khẩu Factor Việt Nam à, để biết thêm chi tiết thì anh chị và các bạn liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở bên trên màn hình à, liên hệ với lại Mr. Khải 0936 497 456 hoặc là đến ờ, trực tiếp một trong hai cơ sở gần nhất khu vực phía Bắc là bến xe Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, khu vực phía Nam là ờ, đối diện khu công nghệ cao 9 Hồ Chí Minh gần ờ, khu công viên sơn Tiên. Thì một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ, tin tưởng và đồng hành cùng công ty cổ phần xuất khẩu bắc Tơ Việt Nam. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại.